mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy có quyền được sống quyền tự do suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng đây là tiếng nói việt nam phát thanh từ hà nội thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cả nước tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy có quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng